Chọn mã địa bàn hành chính và mã cơ quan bảo hiểm xã hội từ danh sách thả xuống. Có hai cách để nhập thông tin mã đối tượng bảo hiểm xã hội. Nhấn vào biểu tượng dấu tích, chọn một mã từ danh sách hoặc nhập thủ công, nhấn kiểm tra. Trường hợp vấn tin thành công, chương trình tự động hiển thị số tiền phải nộp. Trường hợp không có dữ liệu, quý khách nhấn tiếp tục để tạo mới bằng kênh nộp bảo hiểm xã hội. Trường hợp vấn tin thành công,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 Thông báo giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình. Trường hợp quý khách muốn tiếp tục thực hiện một giao dịch nộp bảo hiểm xã hội khác, nhấn nút Tạo giao dịch mới. Bước phê duyệt Bước 1 Trên màn hình, danh sách giao dịch chưa phê duyệt. Để phê duyệt giao dịch theo lô, chọn các giao dịch cần phê duyệt. Nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Để phê duyệt từng giao dịch riêng lẻ, nhấn chọn số giao dịch cần phê duyệt giả soát lại các thông tin về giao dịch chờ phê duyệt trên màn hình chi tiết giao dịch. Nhấn nút Phê duyệt để chuyển sang màn hình tiếp theo. Bước 2. Trên màn hình xác thực, nhập mật khẩu KeyPass về tim anh OTP. Nhấn nút Chấp nhận để chuyển sang màn hình tiếp theo. Nhấn nút Quay lại để trở về màn hình trước đó. Bước 3. Hoàn thành. Thông báo phê duyệt giao dịch thành công sẽ hiển thị trên màn hình kèm theo thông tin chi tiết giao dịch. Nhấn nút Quay lại về danh sách giao dịch chờ phê duyệt.